Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận U20 châu Á nữa là bảng tứ kết nha anh em vào loại tứ kết rồi thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì à, anh em hãy cùng xem trải qua những cái trận mà mình đã nhận định cho tất cả anh em thì ngày mai mình có nhận định cho tất cả anh em là trong 3 trận nha đó là trận Newcastle và Wolverhampton và trận Man City và Southampton nha anh em thì um, có mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 Iran và U20 Iraq và đang diễn ra trên uh, đang đá luôn nha anh em và tỷ số hiện tại hiệp 1 thì tầm không đều thì hiệp 2 có kết quả hay không thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em trong cái trận uh, nhận định sau thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U20 Hàn Quốc và U20 China diễn ra vào uh, uh, diễn ra vào lúc 17 giờ ngày uh, à, 12 nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái đội hình chính thức cho tất cả anh em xem thì mình tiến vào cái phần thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy trong cái phần lần đấu vòng bảng thì bên phía U20 Hàn Quốc anh em thấy còn bốp ba trận thắng liền hết luôn thì uh, trận đầu thắng Oman với tỷ số 4-0 trận sau thắng Jordan với tỷ số là 2-0 trước đó nữa thì uh, uh, trận cuối thì uh, Hàn Quốc đá với tiêu uh, tại vì cái tăng thì à, trận này à, Hàn Quốc cầm hòa tăng luôn nha anh em thì Hàn Quốc đã có chắc cái vé đi vào vòng trong rồi thì trước đó nữa thì Hàn Quốc đã có những à, cái trận đấu trên cúp U20 Championship nha anh em thì à, Hàn Quốc toàn thắng chỉ để thua đúng một trận trước uh, Ukraine thôi thì anh em cũng thấy Hàn Quốc là cái ứng cử viên um, vô địch uh, cúp ờ, U20 châu Á năm nay rất là mà rất là rộng luôn thì bởi vậy anh em nhìn cái thành tích trước đó của U20 Hàn Quốc thì anh em cũng thấy Hàn Quốc đang có cái phong độ rất tốt nha còn bên phía Trung Quốc thì Trung Quốc thắng là nhờ vô được dòng này là thắng hơn luôn anh em thì cái trận đầu trận đầu uh, Trung Quốc đá với Nhật Bản thì Trung Quốc đã ăn Nhật Bản được một trái và để Nhật Bản gỡ lại hai trái thì cái trái này nhờ Nhật Bản phản lưới nhà nha anh em. Trận sau thì Trung Quốc thắng được Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 2-0 và trận sau nữa hòa Kyrgyzstan thì Trung Quốc nếu mà nó tính vô tới cái điểm này để vô được cái vòng trong thì Trung Quốc là giống như hên nha nha anh em. Cái trận này Trung Quốc thì gặp Hàn Quốc rồi dòng này là dòng loại trực tiếp thì có thể là Trung Quốc sẽ đi về nước sớm. Thì trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy chưa có cái lịch sử đối đầu nào giữa Hàn Quốc và Trung Quốc nha anh em thì bây giờ mình sẽ đi tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem Đây còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Hàn Quốc chấp với cái mã kèo là 1.5 và tài xỉu 2.75 Thì cái mã kèo này thì anh em cũng đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Hàn Quốc rồi thằng Hàn Quốc trong những trận gần đây nhất thì trong 10 trận Hàn Quốc chỉ để thua một trận và thắng tới 9 trận thì anh em cứ theo mình nên tin tưởng mình nên vào cái mã kèo trận này Hàn Quốc chấp với mã kèo 1.5 thì nếu mà anh em nào có trang thì anh em có thể à, vào cái kèo 1.25 hoặc là vào kèo 1 nếu mà anh em chờ à, à trận đấu diễn ra tầm 5 đến 7 phút thì kèo nó sẽ tuột thì anh em có thể vào cái mã kèo 1. 25 hoặc là một nha anh em một quà nha khi tài xỉu tài xỉu anh em có thể chờ trận đấu bắt đầu chừng 5 phút thì anh em có thể vào cái mã kèo là tài 2.5 được nha tài 2.5 thì cái trận này mình dự đoán Hàn Quốc sẽ ăn từ mã tỷ số là 3-0 đổ lên còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cũng thấy cái mã kèo hiệp 1 là Hàn Quốc chấp 0.25 thì anh em có thể vào cái mã kèo 0.5 này được nha vào mã kèo trên tài xỉu thì anh em chỉ cần đánh rung thôi tài xỉu anh em chỉ cần đánh rung thôi nha thì à, đó là cái phần nhận định của mình về cái trận U20 Hàn Quốc này còn cái tỷ lệ kèo gốc thì mình à, còn cái tỷ lệ kèo gốc này thì mình chưa cập nhật cho tất cả anh em thì à, để để tới cái giờ mà có cái đội hình chính thức á, và có bóng lăn á, thì mình sẽ cập nhật kèo gốc lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có thể để anh em có thể vào kèo nó chắc ăn hơn nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận U20 Hàn Quốc và U20 Trung Quốc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 thì anh em có trang anh em chơi kèo anh em có thể ngồi anh em gồng kèo nó tuột xuống anh em đánh vào cái mã những cái mã kèo nó hiệu quả nhất còn anh em có thể đánh được những cái mã kèo gốc nè còn anh em bún ở ngoài anh em chỉ à, đá trước trận đấu là một tiếng đến 2 tiếng và anh em không có mã kèo gốc và anh em không có xây kèo được nha còn trong trang anh em cứ xây kèo thoải mái đó là cái vấn đề bây giờ mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả thì đó là cái phần nhận định của mình và cái phần uh, giới thiệu về cái nhóm của mình thì anh em nào à, mà muốn vào nhóm của mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram cờ bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em luôn nha. Thì đến đây à, mình sẽ kết thúc uh, kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.